Chào các bạn, mình là Trần Huy Trung, thành viên nhóm tư duy học hiệu quả, câu lạc bộ sinh viên Việt. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn các bước cơ bản để dựng một sơ đồ tư duy sử dụng chương trình EMIMAP của Tony Buzan. Như bạn thấy khi bạn mở chương trình, chương trình yêu cầu bạn chọn hình ảnh trung tâm cho sơ đồ tư duy của bạn. Bạn có thể chọn các hình ảnh trung tâm trong thư viện của chương trình hoặc có thể chọn hình ảnh theo bạn muốn bằng việc click vào Browse chọn file mà bạn muốn nó là hình ảnh trung tâm sau đó bước thứ hai bạn nhập nội dung cho hình ảnh trung tâm của bạn ở đây mình sẽ nhập bạn sẽ thấy bạn đã có hình ảnh trung tâm và nội dung của hình ảnh trung tâm để thêm các nhánh bạn di chuyển tới hình ảnh trung tâm bạn sẽ thấy một chấm tròn đỏ hiện ra bạn click chuột trái vào chấm tròn đỏ giữ chuột trái và kéo đến vị trí mong muốn thả chuột trái một nhánh mới đã được tạo ra tương tự với các nhánh còn lại bạn sẽ thấy chương trình cũng tạo ra các màu tương ứng với các nhánh theo bạn muốn để chèn nội dung vào nhánh bạn có thể di chuột tới nhánh click đúp chuột trái ô text box hiện ra bạn nhập nội dung cho nhánh của bạn ở đây mình sẽ nhập bạn sẽ thấy ở một số nhánh khi bạn muốn thay đổi vị trí các nhánh bạn chỉ cần chọn nhánh bạn muốn di chuột đến đầu cuối của nhánh bạn sẽ thấy có một vòng tròn màu xanh hiện ra click chuột trái giữ chuột trái và kéo đến vị trí bạn muốn thả bạn sẽ thấy vị trí mới của các nhánh để thêm các nhánh con của các nhánh mới tương tự bạn di chuột tới phần cuối của nhánh có chấm tròn đỏ, bích chuột trái tròn đỏ, giữ chuột kéo thả, giữ chuột kéo thả, chuột kéo thả. Tương tự, chương trình cũng cung cấp cho các bạn một số tính năng để các bạn tạo sơ đồ tư duy hiệu quả hơn. Bạn xem ở phần Insert, bạn sẽ thấy ở đây chương trình cho phép bạn chèn thêm nốt sẽ chèn link chèn các đám mây cloud hoặc là chèn thêm hình ảnh để chèn thêm hình ảnh bạn có thể chọn tới nhánh kích vào insert và image sau đó thì bạn có thể chọn đến hình ảnh mà bạn muốn ví dụ ở đây mình xin thêm hình ảnh cho nhánh cho nhóm tư duy học hiệu quả hình ảnh ở đây bạn có thể chỉnh sửa nó rất dễ dàng ông được chọn và chỉnh bạn cũng có thể kéo nó tới vị trí mong muốn và một điều rất hay ở chương trình này là khi bạn di chuyển các nhánh thì hình ảnh của bạn cũng di chuyển theo tương ứng nếu khi máy của bạn không có những hình ảnh bạn mong muốn thì bạn có thể vào phần view chương trình sẽ cung cấp cho các bạn thư viện hình ảnh ở đây là phần image bạn có thể tìm kiếm online trên internet ví dụ ở đây mình xin thêm nhóm thuyết trình là lecture <coughs> sẽ hiệu quả hơn khi bạn search bằng tiếng Anh để thêm hình ảnh vào nhóm thuyết trình bạn cũng chỉ cần chọn tới nhánh bạn muốn chọn hình ảnh bạn muốn và sau đó là insert bạn sẽ thấy hình ảnh được hiện ra bạn cũng có thể thêm các icon cho nhánh của bạn bằng việc chọn icon library ví dụ vnc thành viên mình xin chọn ở đây là nhóm giao tiếp chẳng hạn cũng insert bạn sẽ thấy có các cái icon cho nhánh của bạn ngoài ra bạn cũng có thể thêm các liên kết tương ứng với các nhánh ví dụ ở đây nhóm tư duy hậu quả và nhóm giao tiếp là những người bạn tôi xin chọn vào phần draw và phần arrow chính là các mũi tên bạn chọn nhánh bạn muốn giữ chuột trái điểm khởi đầu kéo tới điểm kết thúc và bạn cũng có thể xem thêm nội dung liên kết ở đây đó là bạn bè ngoài ra bạn cũng có thể thêm các đám mây ví dụ nhóm thuyết trình bạn cũng có thể tùy chỉnh các đám mây trong sơ đồ tư duy của bạn bằng việc chọn nhánh chuột phải bạn sẽ thấy có cloud cloud setting bạn click vào define custom shapes thay đổi kích thước cho đám mây của bạn Ngoài việc cung cấp các thanh di chuyển ở phía ngang và phía hông, bạn cũng có thể click chuột trái vào phần nào tùy ý di chuyển để bạn có thể sử dụng sơ đồ tư duy một cách tốt hơn. Sau đó thì bạn xếp lại. Chương trình cũng hỗ trợ bạn xuất ra các file như file hình ảnh file SVG, file PDF hay là các web page để bạn có thể tiện chia sẻ online. Bạn cũng có thể import từ các chương trình khác như My Manager, Free My Word Template. Hy vọng rằng với một số bước cơ bản sử dụng solo tư duy bằng chương trình EMyMap ở đây, bạn sẽ có thể tạo được nhiều sơ đồ tư duy trên máy tính hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe